Thì dạ vâng xin chào tất cả anh chị và các bạn làm nhôm kính Ngày hôm nay thì à, cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm nhập khẩu 2030 của em Khải Và hôm nay thì à, em tiếp tục gửi tới anh chị và các bạn những à, video giới thiệu về những dòng, dòng sản phẩm đang được bán chạy nhất trên thị trường hiện nay của năm 2019 và đầu năm 2020 ở ờ, trước mặt anh chị và các bạn đây là hai dòng sản phẩm là máy đột dập dùng cho cây nhảy và cây vĩnh cửu của sinh pha và các hệ bất cạnh ở bên tay trái của anh chị các bạn đây là một máy cắt nhôm ở máy đột dập ke nhảy tích hợp với ke vĩnh cửu của hệ sinh pha 55 và các hệ bất cạnh như PMA, Zima, Aluven, Windows, Ronkai. Ở tất còn bên phải anh chị bạn đây là máy đột dập ở à, cây nhảy dùng cho tất cả các hệ bên cạnh như từ Việt Pháp, Zima, PMA, Windows, Ronkai, Aluven. Đó, ờ, tất cả hai dòng sản phẩm này bên em thì uh, hoàn toàn sử dụng bằng hệ thống là bằng hơi với thiết kế như thế này bằng hơi thì sẽ ờ, giúp cho anh chị và các bạn sẽ là giảm về vấn đề là nhân công thứ hai là sức ừ, lao động và tăng cái hiệu quả tính công việc đó và năng suất công việc sẽ được tăng lên và đảm bảo cho anh chị và các bạn về vấn đề là chất lượng sản phẩm sẽ tốt nhất giá thành là hợp lý nhất để anh chị và các bạn đầu tư thì thứ hai nữa là hệ thống sản phẩm tạo ra nó sẽ đảm bảo nhất à, và ngay sau đây thì em sẽ giới thiệu sơ qua một chút về từng sản phẩm về chức năng của từng sản phẩm cho anh chị các bạn có thể là được thấy rõ hơn à, với thiết kế là bằng hơi thì anh chị chỉ việc à, cắm hơi vào như này thôi đó sau đó là anh chị và các bạn à, đạp Đấy, chỉ việc ấn thôi rất nhẹ nhàng và hiệu quả với những sản phẩm như thế này á, bằng hơi như này thì anh chị và các bạn một mình một người cũng có thể là tạo ra sản phẩm còn đối với ờ, sản phẩm giặt bằng tay thì nó sẽ phải là hai người yêu cầu phải hai người trở nên đó thì anh chị và bạn mới có thể là làm được thì nó rất là vất đấy à, bên em thì dòng sản phẩm hai dòng sản phẩm này thì ờ, đảm bảo là hàng nhập khẩu 100% chất lượng tôn thép này rất là chắc chắn đấy, thì giá thành rất là hợp lý và ngay sau đây thì em sẽ đi uh, giới thiệu sơ qua một uh, các chức năng của dao để cho anh chị các bạn có thể thấy rõ hơn dao uh, ờ, số 1 đó là đột ke nhảy Việt Pháp 4400 uh, dao số 2 thì uh, đó là đột uh, ke nhảy cánh của các hệ bất cạnh như của PMA, jima Eurovn, AP55 uh, dao số 3 là đột uh, ke nhảy cửa nùa ba cây của các hệ bất cạnh à, ờ, dao số 4 là đột à, nỗ bánh xe nùa 2600 à, dao số 5 là đột à, mồm nhỏ của 2600 à, dao số 6 là đột à, thoát nước của hệ à, 2600 và tiếp theo thì sang bên phía bên này thì là gồm có dao số 7, số 8 và số 9. Dao số 7 là đột cây nhảy cánh của 4400 ta số 8 là cắt gân bản này chữ A ta số 9 là đột đấu ngang của hệ 4400 ờ, dao số 10 là đột ờ, thoát nước của hệ 4400 ờ, dao số 11 12 13 14 là đột cho các ốp hông của PMA, Zima, Nair e và Việt Pháp đó ở đây là tổng quan của con máy đột dập hơi 14 dao dùng cho hệ ờ, Việt Pháp và tất cả các hệ bất cạnh trên thị trường hiện nay đó bên em thì ờ, dòng sản phẩm thì ờ, đảm bảo về vấn đề là hàng nhập khẩu chính hãng tôn thép thì chắc chắn thiết kế hoàn toàn những hệ thống dùng bằng nồi hơi bằng nhôm này đấy có hai ống, ống giảm thanh này đó làm việc rất là hiệu quả và tiếp theo bên cạnh anh chị các bạn đây là con máy đầu dập ke nhảy và ke vĩnh cửu của hệ sinh pha 55 và các hệ bên cạnh. Đây là những dòng sản phẩm mà bên em đang bán rất ăn chạy trên thị trường ngày nay và đang được rất nhiều các ờ, bác làm nhôm kính săn tìm cũng như là mua về sử dụng ờ, là nhiều nhất. À, và sau đây em sẽ giới thiệu sơ qua chi tiết về chức năng từng dao cho anh chị và các bạn có thể được thấy rõ hơn. À, cái dao số 1 là đột khung bao vách kính, khung bao Ờ, cửa cẩn hệ uh, sinh pha năm ra dạ, số 2 là đột uh, khung bao cửa sổ khung bao của các hệ bất cạnh như PMA, Zima, loven Dongkai, Windows giao dạ, số 3 là đột cây ốp móc của hệ sinh pha 55 giao số 4 là đột dao là đột nội thoát nước của hệ cửa nùa sinh pha 55 giao số 5 là đột ke nhảy cánh của hệ ừ, cửa nùa sinh pha 55 giao số 6 à, đột à, nối bánh xe của hệ sinh pha giao số 7 à, đột té nhảy cho cánh cửa sổ của hệ sinh pha giao số 8 à, đột ke nhảy cánh cửa đi một hạt nhảy và hai hạt nhảy cho hệ uh, mở quay sinh pha 55 đối với uh, à, ke nhảy của cánh cửa đi thì anh chị và các bạn có thể là sử dụng một hạt nhảy hoặc hai hạt nhảy là tùy ý đây là sản phẩm bên em anh chị các bạn có thể dập được một hạt nhảy và hai hạt nhảy trên cùng một uh, con dao luôn ví dụ anh chị dập một hạt nhảy thì anh chị dập một bên hoặc là là một bên này cũng được đó còn khi mà muốn làm hai hạt nhảy anh chị sẽ dập hai bên khi chúng ta đã dập xong ở bên này á anh chị các bạn sẽ chuyển sang một bên còn lại thì là giờ sẽ dập được hai hạt nhảy luôn đó nó rất là tiện lợi và đa năng sẽ giúp cho anh chị và các bạn làm những cái uh, cửa đi bốn cánh hoặc là cửa lớn thì chúng ta dập hai nhạy Đấy, tiện lợi hơn đó và dã số 9 thì dập cho khung bao cửa đi ở hệ sinh pha à, ờ, dao số 10 Đấy, dao số 10 thì là dập cánh cho các hệ bắt cạnh như cửa Pma, Zima hoặc là răng ni trong cai gì đó và dao số 11 đây là một dao rất là mới trên thị trường hiện nay và được rất nhiều các bác à, sử dụng. Đó là dao số 10 là đột dập, cái nhảy, ở cái vĩnh cửu theo khung bao và cánh cửa đi của sinh pha 55. Đó. Và với cái dòng thiết kế à, của cái dòng à, đột dập sinh pha 55 này, cái nhảy và cái vĩnh cửu này thì bên em anh chị các bạn có thể thấy này sử dụng hoàn toàn hệ thống bằng hơi bầu bằng hơi anh chị bạn ạ rất là to Đấy, và có tem thương hiệu đó là Factor Đấy. Thứ hai nữa là sẽ có thiết kế là hai cái à, giảm thanh này để anh chị và các bạn làm việc nó sẽ chống ồn hơn và nó sẽ có một hệ thống à, khóa hơi khóa hơi tạm thời và hệ thống cốc nọc khí để đảm bảo à, là nọc cái hơi nước từ trong bình hơi ra để bảo vệ cái hệ thống bầu hơi này nó sẽ an toàn hơn tuổi thọ nó sẽ cao hơn đấy tăng cái tuổi thọ của bầu hơi này và sử dụng máy móc là sẽ nhẹ nhàng hơn an toàn hơn rất là nhiều và đây là một số những sản phẩm mà bên em đã dập đây là dập ke nhảy cung bao của sinh pha để mà quay đó rất là sắc ngọt không bị bao via không bị nôi nhôm đấy nhôm sinh pha dày 22 chính hãng hàng Quảng Đông còn đây là sản phẩm dập về cây nhảy ở cây Vĩnh Cửu là con dao số 11 đó cung bao cửa đi hệ mà quay đó hàng à, Quảng Đông anh chị có thể thấy nhìn bên trong này Đấy, cái vân có cái ánh sáng của nó cái màu ánh kim luôn Đấy, hàng nhập khẩu nhằm hàng nhập khẩu chính hãng Quảng Đông đó. còn đây là sản phẩm uh, hệ bắt cạnh ở giật cây nhảy của hệ uh, Việt Pháp bằng hơi đó nôm răng ni đây ạ đây là hai dòng sản phẩm thì à, đang được à, bán chạy và được các bác là đầu tư nhiều nhất với à, mức vốn và cũng như là mức đầu tư rất là thấp thì đảm bảo về cái vấn đề hiệu quả kinh tế công việc nó sẽ cao đó thì ngoài ra thì bên em còn cung cấp tất cả những dòng máy khác như máy đồn dập 24 dao dùng dao Sinfa 93 và các cái hệ vắt cạnh và đồn dập khóa 11 dao chuyên cho hệ sinh pha 55 và 93 nếu như các bạn à, anh chị các bạn à, không có vốn để đầu tư về dập thủy lực thì anh chị các bạn có thể đầu, đầu tư về những dòng máy như thế này đó làm việc rất là hiệu quả đây bên em thì đảm bảo là hàng nhập khẩu chính hãng nhập về còn nguyên đai nguyên kiện tất cả cung à, thùng gỗ hết đó đảm bảo là hàng nhập khẩu 100% ngoài ra bên em thì còn cung cấp tất cả những dòng máy khác như máy cắt nhôm hai đầu máy phay đố độ dập ép góc nén khí dập thủy lực khoan khóa Đấy. anh chị và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình hoặc liên hệ với em Khải 0963 296 146 0869 296 838 để được tư vấn và hỗ trợ báo giá tốt nhất xin à, chân thành cảm ơn tất cả anh chị và bạn đã quan tâm anh chị hãy đăng ký kênh để được theo dõi cũng như là được à, xem nhiều những video mới hơn về những dòng sản phẩm mới bên em xin chân thành cảm ơn anh chị các bạn ạ